Hello anh em, ok chưa? Xin chào các mọi người nhá Ok chưa? Thì uh, với cái số vốn đó là 110k này Thì hôm nay mình sẽ vào chơi xem nó lên được bao nhiêu nhá Và cái đầu tiên thì đây là cái mã code đầu tiên cho anh em Anh em để ý bên dưới góc uh, phải màn hình, góc dưới phải màn hình đây Là cái mã code đầu tiên cho anh em Và trong video mình sẽ tặng rất nhiều mã code cho anh em đó thì à, nếu như anh em là trong video mà anh em không nhận được mã code ấy thì anh em có thể đó là à, tham gia cái web ấy vào cái web để anh em có nhận ở trong cái video trước ấy mình đã có hướng dẫn cho anh em rồi cách để vào cái web rồi thì anh em không có thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người này đó thì cách để anh em có thể vào cái web đó thì anh em có thể nhận được những cái mã code nhá thì web đó thì anh em có thể xem trên cái kênh của mình xem trên cái kênh của mình á như cái trên cái kênh youtube của mình ấy thì uh, mình có trong cái mô tả của video ấy thì mình có để những cái uh, mã code cho để cái link trang web này đây link trang web này đây xong em tiếp tục đến kênh của mình nhá thì okay. em vào những cái trang web này nhá vào trang web này của mình ấy từ từ nhá do mình đấy đây là web uh, ờ, twin68 chấm style đây ok chưa twin68 style đây ở trong cái trang web này mình có thể link bên dưới mô tả ấy thì anh em sẽ vào tìm những cái bài này này đó thì anh em có thể vào những cái bài này anh em tìm ở trong những cái bài này nó sẽ có những cái mã code code mỗi ngày cho anh em đây thì anh em có thể xem ở những cái trong bài viết này có rất là nhiều này thì có thể là anh em xem trong, những cái bài viết này nó có những cái mã code nếu như trong cái cái à, này thì anh em trong cái video anh em không nhận được ấy thì anh em có thể vào những trang web đây trang web link mình link trang web để bên dưới phần mô tả nhá hoặc là anh em có thể tham gia vào cái fanpage của Facebook của mình nhé thì uh, fanpage ở trên Facebook này thì anh em có thể tham gia vào cái fanpage này thì anh em trong cái fanpage này ấy, thì uh, mình sẽ có đó là tặng cốt cho mọi người nữa nếu như mà trong video mình không có thì đây ok thì anh em có thể tham gia vào cái ờ, fanpage này thì anh em có thể là anh em ở trong cái fanpage này và có tặng cốt hàng hàng tuần cho anh em nhá ok chưa đâu rồi đây à, có thể TQ là một dòng này, tặng cốt hàng tuần nhé cho anh em nhá ok chưa thì anh em có thể đó là theo dõi vào fanpage này thì anh em có thể là xem thì mình sẽ tặng code ở trên fanpage này đó thì à, đó là ba cách nhá một là anh em xem trong video mình sẽ tặng cho anh em hai là anh em có thể đó là vào cái à, hai em vào website và ba anh em có thể vào fanpage và bốn là anh em có thể là comment nếu anh em chưa nhận được thì em có thể comment bên dưới phần mô tả mình sẽ cố gắng thì mình sẽ tặng cho một số anh em ok chưa thì ok với cả vốn 110k thì mình sẽ cố gắng làm được lên xem sự nghiệp gì không nhé mình sẽ vào super cái cơi 100k thì săn nũ có vẻ là hơi khó Thôi thì săn liều Đòn đỏ thì được thôi Còn đen thì phải chịu thôi anh em ạ Mình sẽ quay 9k luôn này 9 qua k quay xem được không nhá Cố gắng thì chắc là sẽ được thôi Lên được một tí tí thì uh, sẽ chạy ra chơi trò khác thôi Chứ còn uh, ờ, 100k mà săn hũ thì hơi bị khó anh em ạ Ok này 5k này Tiếp này Được 20k Thế là có lãi một chút rồi Gãi à, tiếp tục này đó thì anh em nào muốn nhận được mã code thì anh em thể theo dõi trong video mình sẽ có tặng ở trên bất kỳ nhá hoặc là anh em có thể là không nhận được thì anh em có thể là lên website này hoặc là lên ờ, fanpage này có thể nhận được code này hoặc là em bình luận thì mình ờ, rảnh thì mình ờ, tặng cho một số anh em còn không thì anh em nào vào trong video xem video thì nhanh tay thì được thôi ok chưa đó tiếp này bây giờ thì còn 99k cố gắng xem nó nổ được không nó nổ được thì ngon không chịu thôi ok này Đấy, giả gãy rồi lại 116 à, vẫn loanh quanh 10 cái số này thôi đó không biết được không nữa cố lên mong là sẽ được thôi đêm này săn hũ thì nó sẽ à, ok hơn ok này phát này nổ rồi 112k ngon là 200 rồi à 198 rồi cố gắng lên tiếp đi cố gắng lên tiếp đi lên tầm 4 500 bắt đầu chạy ra thôi Úi rồi lại nổi tiếp vẫn có like anh em ạ 110k săn hua mệt tí biết đâu là biết đâu bất ngờ biết đâu bất ngờ đôi ta lại rời xa nhau ok này lại còn 163 rồi vẫn không lên nữa xịt đi bộ gắm thế à đây rồi đây rồi bao nhiêu đấy 15 lượt quay miễn phí rồi ôi 15 lượt quay miễn phí không biết lên được bao nhiêu ôi rồi 15 lượt quay miễn phí mà lại đi không à mấy lượt đầu tiên đi không hết rồi đây được uh, bao nhiêu được 16 nghìn Ui rồi đấy rồi đấy có ngay 90 nghìn nữa là 200 bao nhiêu 250 rồi lại tiếp tục này ui nổ hai phát luôn này lên bao nhiêu đây 400 rồi 400 rồi trông chờ nữa may thế vào ăn được phát mười mấy lượt quay miễn phí này lên luôn anh em ạ Diều lại gặp gió thì chết rồi được tiếp đi nổ phát nữa đi nào ôi còn bốn lượt quay khó được bao nhiêu được thôi 452 462 được bao nhiêu đây 20.000 nữa 482 được phát này nữa 5.000 487 487 là ngon rồi 487 thì chạy ra thôi vào phòng à, vào luôn cái phòng này quay tiếp nhá đang gặp ừ, cớm rồi vào phòng 100 quay lúc kia quay phòng à, tân thủ thì bây giờ vào phòng à, dân chơi mà quay thôi anh em ạ quay liều thì ăn nhiều thôi quay luôn 45k liều thì ăn nhiều được 10 phát 10 phát mà không nổ thì thì đen thì gọi là đen còn không thì đỏ thì là được thôi ok này lại xuống rồi được này được bao nhiêu đây được 70k 70k lại lên 400 này lại được tiếp này được bao nhiêu đây 125 ngon lại lên 490 rồi đừng gãy là được đừng có gãy là được 400 đấy rồi nổ đấy 600 600 1 triệu rồi còn gì nữa mong chờ 1 triệu rồi 1 triệu rồi thì chạy ra thôi ngon làm lơm lơm lại lên được 1 triệu anh em ạ lơm dơm lại lên được 1 triệu rồi 1 triệu thì uh, mình sẽ vào mini game đi mini game và poker đi và poker này poker mình chơi dễ chơi mà dễ ăn luôn đánh quả cược 100 này chín nào chín thì liều ăn nhiều không được rồi chín liều ăn nhiều này 10 ok này 10 dưới này nhận thôi 300 300 triệu A rồi năm liều ăn nhiều này không được rồi mình cứ chơi liều thôi cứ chơi liều mà chơi anh em ạ không biết là anh em không biết không anh em có nên chơi theo mình hay không thì mình không cần biết nhưng mà tính của mình là mình hay liều ăn nhiều 8 là cứ phải liều ăn nhiều đấy át này át 5 này 5 lên tiếp này ô lắc lắc rồi anh em lắc rồi 720 lắc rồi ô lắc kìa đủ nhức nách đủ đây rồi máy thép bắt đấy được kìa, được 800 rồi 800 này ngon lên rồi anh em lên là mầm ok này di này tiếp này át này dưới nhá cứ liều mà ăn nhiều thôi liều mà ăn nhiều ba trên này 7 à 7 thì nhận thôi 300 triệu 6 à dưới này hai lên rồi hai đủ đôi hai chứ 9 à liều ăn nhiều này ok này quy dưới này 33 lên nhận thôi chứ còn gì nữa tiếp này triệu 8 thôi à, gì à gì trên này liều úi giời ơi liều phát ăn luôn anh em 500 này nhận ngon ngon ơ ừ, đủ lại lắc đủ lại lắc ghét thế nhở à phát trương này ok này lên 2 triệu rồi anh em đủ phát trương 500 ngon lên 2 triệu triệu 8 lên 2 triệu 2 triệu rồi 2 triệu 3 đủ mà nó lắc khó chịu quá anh em ạ đủ mạng mò chán thế ăn quả đấy ăn được 500 ngon thế triệu 8 lên phát 2 triệu 3 luôn đủ cay thế nhở mạng kia wifi mà wifi đàng hoàng không đùa đâu từ từ nhá đợi mình chút nhá mạng có tiền thử lại sau để mình uh, có khi là thoát ra vào lại thôi anh em ạ không vào được luôn không vào được luôn có khi là thoát ra vào lại mất thôi ok này thì uh, lúc trước em bị lag mình thoát ra lại này bây giờ là hai triệu ba đúng không hai triệu ba này vào phát này mình sẽ vào uh, six bo đi six bo chơi ok này mình sẽ đặt cược 100 đầu tiên này ok này 7 này 7 này 10 này 10 liều thì ăn nhiều 5 đủ gãy 7 này liều thì ăn nhiều này đủ lại đôi 7 5 à 5 liều thì ăn nhiều không được liều quá ăn quá 7 này ăn theo thôi không liều nữa vẫn đôi 7 kia 8 à liều ăn nhiều vẫn chết kia 8 à liều ăn nhiều tiếp này vẫn chết kìa khó ăn đấy nhở không được phát liều nào ư cây nhờ 7 à trên này ok này 200 mà 200 liều tiếp này đủ lại gãy có ăn thế 10 à ok này nhận thôi nhận sớm cứ làm cứ theo nữa là gãy đấy bốn liều ăn nhiều không được cứ mình thì mình cứ chơi liều thôi còn anh em nào anh em chơi theo kiểu của anh em mình không biết còn mình thì mình cứ chơi liều thôi thả ăn một phát ngon còn hơn liều ăn nhiều này lên ok 500 à 500 thì nhận thôi triệu chín vẫn lỗ anh em ạ à. 7 à 11 11 thì xuống hay là lên xuống thôi Ok nhận này nhận non thôi 2 triệu này cố gắng lên một tí nữa ông nghỉ nhá vốn 100k lên được tầm này là vãi đái rồi 10 à 10 liều ăn nhiều không được 10 này liều ăn nhiều không được luôn 7 à 7 lên tiếp này không được này 2 thì 2 lên rồi 8 à 8 liều ăn nhiều đủ vẫn gãy liều ăn nhiều đủ gãy tiếp kìa liều có ăn thế 7 à lên 8 này liều ăn nhiều này ok phát đấy được phải ngon không khó liều khó ăn quá anh em ạ 7 này lên 8 này liều thì ăn nhiều này ok này lên luôn 800 này 800 này tiếp phát liều nữa này ok 1 triệu mốt được ngon liều hai phát ngon thế lại lên 2 triệu ba tí nữa tưởng gãy ui rồi 7 liều thì ăn nhiều thôi mày thế được phát hơn triệu tí tưởng gãy anh em ạ 8 lên này không được rồi phát này cược 200 đi cho máu Liều cho nó ăn cho nó máu anh em ạ 4 này 4 liều ăn nhiều này Đấy được phát 2 triệu 2 triệu nhận luôn nhận ngay chứ Úi đập phát lên 4 triệu anh em 100k chúng ta lên 4 triệu rồi 4 triệu thì không còn ngăn cớn gì nữa ấy đơn giản anh em ạ cứ liều ăn nhiều thôi mình thì mình quen cái gọi là cái liều ăn nhiều rồi nhưng mà nước liều có ăn quá anh em ạ thôi đi nước bình tĩnh một tí đi tí nữa nó tí nữa liều tiếp 4 triệu này cố gắng lên 5 triệu nghỉ nhá không tham nữa 5 triệu nghỉ tám mà liều ăn nhiều không được gãy liều thì ăn nhiều không được này 10 à 10 xuống thôi 6 à liều thì ăn nhiều 800 à 800 thì nhận thôi chứ còn gì nữa 4 triệu không đến tham nữa đủ đủ đủ vẫn gãy cả phát đấy liều ngon không dưới này đủ đôi 10 chứ 3 3 thì trên thôi 5 à 5 trên tiếp 7 à 7 thì uh, này thì liều ăn nhiều này ok này phát mai ngon lên 600 600 nhận ngay 4 triệu 5 à lên này 7 7 à trên này lên tiếp ui rồi gãy 7 này đủ hai đôi 7 lên này ok này xuống này 7 à nhận thôi 500 nhận rồi đủ 5 triệu nghỉ nhá 4 à 4 thì ờ, liều không nhỉ ok thôi đi bình thường thôi 200 mà 200 vẫn còn đủ thiếu thì nó bảy lên liều này ôi rồi gãy rồi tiếc thế nhở hai lên này 7 này 7 thì có chơi làm phát chặn này ok ngon làm chặn được được thì uh, ờ, 5 à 5 thì làm phát dưới nữa này đu cày thế không liều thì nó cũng lại đấy kiểu bóp mình kìa sáu à sáu thì liều này liều này cứ phải liều mới chịu cơ bốn này bốn lên này bảy này bảy làm phát nữa này ôi rồi gãy đủ căng đấy nhở 11 xuống 8 8 lên không được lên tưởng mày lên nữa là chịu bắt bảy này bảy đặt khó vãi đái ra ấy bảy nó toàn kiểu cho bị mình bóp hay sao ấy anh em ạ bảy khó chơi thật đấy cứ lên tướng bảy là khó xuống này đủ lại đôi tám liều thì ăn nhiều liều không được mà ăn không được liều thì ăn nhiều này ăn một tay nó to to em nào 12 thì xuống rồi ok này xuống tiếp này đủ không ăn không liều thì nó lại không được bóp nhau thế tiếp này 500 rồi 500 này xuống phát nữa này ok nhận thôi cùng gãy mấy tay rồi anh em ạ ok này ba ba lên này bảy à, bảy à bảy nhận thôi ba triệu thôi không gãy nhiều quá anh em ạ ù gãy liên tục ờ... có đấy nhỉ ba trăm chín này ba chín thì nhận thôi nhận non thôi à nhận non thôi giờ không chơi liều được anh em ạ ôi rồi lại gãy liều thì ăn nhiều này được triệu hai triệu hai nhận thôi lại ba triệu chín lại lên ba triệu chín năm này liều chẵn này chẵn ok được 8 à 8 nhận thôi 3 triệu 9 này tiếp này 5 à 5 thì tiếp này liều này ok tí nữa tưởng gãy à tí nữa tưởng được 8 này đủ lại gãy rồi được phát một phát liều nữa được nhiều hôm nào đây một triệu một triệu đủ không đủ luôn này ồ 4 triệu 8 thiếu 200 cố gắng nữa được 200 nữa nghỉ nha anh em ok rồi được ok 400 ok 5 triệu xin dừng video đây nha anh em nhá ok bye, bye. chào cả mọi người nhá